Xin chào tất cả anh em có niềm đam mê chơi cờ bạc xem video của tôi ngày nay Đấy thì đến với video ngày hôm nay tôi xin giới thiệu cho anh em về những công nghệ hoàn toàn mới giúp anh em chơi giúp anh em giành chiến thắng trong các sân chơi của mình Đấy như anh em cũng đã biết trong cờ bạc thì không bao giờ có chuyện đỏ đen muốn chơi hay chơi tốt thì anh em phải có những cái công nghệ bịp công nghệ tốt để giúp anh em chơi anh em làm chủ được cuộc chơi của mình thì đây trên tay tôi đây là một cái bộ sản phẩm mới bên công ty chúng tôi mang tên là thuốc từ báo dung không tan đấy anh em chỉ việc là mang duy nhất một cái máy và cái lõ thuốc này vào cứ khoảng cách 3 đến 5 mét trở lại anh em chỉ cần chấm cái thuốc này vào tay anh em chạm nhẹ vào hột của người ta nó sẽ phân tích nó báo về máy cho anh em để anh em chơi anh em biết trước kết quả anh em nhé đấy hình thức và cách thức sử dụng và cái độ hiệu quả là như thế nào thì mời anh em theo hết theo dõi hết video của tôi ngày nay tôi xin giới thiệu cho anh em thì như anh em cũng thấy tôi chuẩn bị cho anh em một bộ bầu cua này một bộ tài xỉu và một bộ sóc đĩa để chứng minh cho anh em thấy là những cái đồ của tôi hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em là một cái thanh nam châm tôi sẽ test qua cái đồ của tôi bằng cái thanh nâm châm này để chứng minh cho anh em thấy là cái đồ của tôi hoàn toàn là đồ bình thường anh như anh em chơi cờ bạc thì anh em cũng đã biết rồi những cái đồ có tang đồ công chuyện ấy gặp những cái thanh nâm châm này thì hít rất là mạnh còn những cái đồ của tôi hôm nay tôi test cho anh em là hoàn toàn là đồ thường đồ trọ thôi nên là không việc gì hết anh em nhé tiếp tục là hạt này đấy tiếp tục là cái bát sóc đĩa này toàn những bát sành bát sứa tôi lấy tôi ăn cơm ở nhà ấy thôi đấy tiếp tục là vị các thứ này không hề hít anh em nhé Đấy. thì để không làm mất thời gian của anh em tôi sẽ vào test trực tiếp cho anh em trước tiên là tôi xin test cái bộ môn sóc đĩa này cho anh em thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn đây giờ tôi sẽ sóc lên tôi lấy ra bốn vị bất kỳ để tôi test trực tiếp cho anh em để anh em tham khảo đây là bốn cái vị tôi lấy ra chọn ra bốn vị và đây là cái máy cái lõi thuốc để chơi sóc đĩa đấy anh em chỉ cần bôi một ít thuốc vào tay thôi đấy là anh em có thể chơi được rồi đây bây giờ anh em chấm chấm này chấm vào vị ví dụ anh em chấm vào mặt trắng thì anh em chấm vào bốn mặt trắng ví dụ anh em cứ giả đồ kiểm tra này đấy anh em cứ giả đồ kiểm tra anh em chấm thôi bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em khi em bôi thuốc xong anh em khởi động cái máy lên đấy cứ khoảng cách 3 đến 5 mét trở lại nó sẽ tự động phân tích nó báo dung về máy cho anh em đây thì cái hình thức dung như thế nào tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em đây rồi thì lẻ máy nó sẽ báo một dung mà chẵn thì máy nó sẽ báo hai dung anh em cứ theo cái bảng dung này nhịp dung của nó anh em đánh thôi. giờ tôi sẽ test trực tiếp và tôi để cái máy này vào cái cốc này tôi tiếng dung nó vọng lên để anh em đối chiếu anh em đánh cùng với tôi test cho anh em xem này đấy anh em cứ hình dung này đối chiếu anh em đánh thôi như vừa rồi là máy nó báo hai dung hai dung thì ván này mà máy báo anh em đánh chẵn nhá đấy mở ván đầu tiên cho anh em xem này anh em thấy chưa sắp đôi đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này ấy anh em chỉ cần có đồ này và anh em chỉ cần làm tay con thôi anh em có thể chơi được rồi thì như vừa rồi là máy báo một dung một dung thì anh em đánh lẻ anh em nhé đấy ván này tôi đánh 100 triệu lẻ này mở này anh em thấy chưa ba đen đấy rất là hiệu quả rất là nhạy đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này anh em cứ đối chiếu cái nhịp rung này Ê, tại vì tiếng rung nó rất là êm anh em cứ bỏ sát ở trong người đấy là anh em có thể chơi được thì vừa rồi máy nó lại báo một rung một rung thì tiếp tục anh em đánh lẻ nhé đấy bán này tôi bán nhà bán cửa đánh lẻ cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa ba trắng đấy rất là chuẩn xác test bán kỷ niệm cho anh em xem này thì như vừa rồi anh em cũng thấy đấy máy nó báo hai dung hai dung là anh em đánh chẵn nhá đây bán này tôi lại bán nhà bán cửa đánh chẵn cùng anh em này mở này anh em thấy chưa tứ tử đen đấy thì để chứng minh cho anh em thấy là những cái đồ này ấy, không hề <laughs> để lại tăng tích gì tôi sẽ bóc trực tiếp cái vị ra để cho anh em tham khảo để chứng minh cho anh em thấy đấy em thấy chưa không hề có tăng tích gì hết anh em nhé đấy anh em thấy không hề có tăng tích gì luôn thì đây bây giờ tôi sẽ test cái bộ môn tiếp theo cho anh em xem tiếp theo là cái bộ môn tài xỉu thì anh em cũng lưu ý với tôi là nếu anh em không chơi nữa thì em là tắt cái máy đi khi nào chơi thì anh em lại khởi động anh em lấy ra anh em chơi thôi ở đây là cái bộ máy để chơi tài xỉu bây giờ tôi sẽ chọn ra ba hồn bất kỳ tôi lấy tôi test cho anh em sẽ sóc lên này đấy tôi chọn ra ba hồn bất kỳ đây đấy thì và đây là cái thuốc của nó tôi sẽ bôi một ít vào tay này khi hột tài xỉu này ấy, anh em cứ chấm đủ ba hột cho tôi đấy mặt nào cũng được cứ chấm đủ ba hột một này hai này ba này đấy là anh em vào sân chơi anh em có thể chơi được rồi đấy anh em chấm xong anh em khởi động cái máy lên đấy những cái nhịp rung nó như thế nào thì đây tôi đã chuẩn bị cho anh em đây thì tài thì máy nó sẽ báo hai dung mà xỉu thì máy nó sẽ báo một dung anh em cứ thế anh em đánh thôi thì bây giờ tôi xin test luôn cho anh em để anh em tham khảo test luôn cho anh em này đấy thì như vừa rồi thì máy nó báo hai dung đấy hai dung thì anh em đánh tài em nhé đấy mở bán đầu tiên cho anh em xem anh em tham khảo này mở này anh em thấy chưa năm năm sáu mười sáu điểm tài đấy tôi test ván tiếp theo cho anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ thì đều được hết bất kể ai làm cái cũng được hết anh em nhé đấy thì như vừa rồi anh em cũng thấy là máy đã báo một dung đấy một dung thì anh em đánh xỉu anh em nhé mở ván này cho anh em xem này anh em thấy chưa sáu hai ba sáu hai một đấy 9 điểm xỉu test cho anh em bán nữa này thì như ván này là máy lại báo hai dung hai dung tí anh em đánh tài anh em nhé đấy bán này tôi bán nhà bán cửa đánh tài cho anh em xem này mở anh em này anh em thấy chưa sáu bốn hai mười hai điểm tài đấy tôi test bán kỷ niệm cho anh em xem đấy thì ván này máy lại báo hai dung hai dung thì anh em đánh tài anh em nhé đấy mở ra cho anh em xem này anh em thấy chưa chuẩn xác chưa vẫn là sáu bốn hai mười hai điểm tài đấy thì thời lượng video nó cũng có hạn tôi xin test cái bộ môn tiếp theo cho anh em xem thì anh em không chơi nữa anh em lại tắt cái máy đi đấy thì cái bộ môn tiếp theo là bộ môn bầu cua ở đây tôi chuẩn bị cho anh em một bộ bầu cua đây giờ tôi sẽ sóc lên tôi chọn ra ba hột cho anh em đấy tôi chọn ra ba hột để tôi test thực tế cho anh em xem và đây là cái máy đánh bầu cua thì đây là nước thuốc của nó anh em chỉ cần chấm một ít thôi đấy anh chấm một ít thôi ba hột thì anh em chọn ra một hột nhá anh em một hột anh em chấm vào mặt nào cũng được ví dụ như giờ tôi chọn là tôi chấm vào mặt cua đây chấm vào mặt cua đây đấy tôi chấm vào mặt cua được đấy anh em khởi động cái máy đi anh em khởi động máy đi đấy cứ khoảng cách 3 đến 5 mét trở lại máy nó sẽ báo nó phân tích cho anh em đấy, thì cái phân tích bằng cách nào thì đây là những cái nhịp rung của nó thì như là bầu thì anh em thấy là không rung cua là một dung ngắn tôm là một dung dài cá là hai dung ngắn gà là hai dung dài nai là ba dung ngắn tại vì bầu cua nó hơi phức tạp hơn một tí nên anh, anh em cứ bỏ bớt một chút thời gian anh em học thuộc cái bảng công thức này ở nhà anh, anh em có thể chơi được thì giờ tôi lại bỏ cái máy này vào cái cốc này tôi sẽ test luôn cái bộ môn bầu cua này cho anh em xem tôi sẽ test luôn cho anh em này đấy thì anh em cứ đối chiếu anh em đánh thôi nhá thì vừa rồi là máy nó báo là một dung ngắn đấy một dung ngắn thì anh em chắc chắn là có cua anh em nhé đấy ván này tôi mở ra cho anh em xem này anh em thấy chưa một con cua một con ai một con gà đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này đấy, bất kể ai làm cái cũng được đấy mình không nhất thiết đấy thì như vừa rồi là máy lại báo một dung ngắn một dung ngắn thì tiếp tục vẫn có cua anh em nhé mở cho anh em xem này ván này tôi đánh một tỷ con cua này anh em thấy chưa hai con cua một con cá đấy tôi test ván tiếp theo cho anh em xem này đấy anh em cứ đối chiếu anh em đánh cùng với tôi thôi đấy tại vì cái máy này một khi nó báo là rất là chuẩn xác khi nó báo chuẩn xác rồi ấy thì nó không thể nào mà sai lệch được đấy thì vừa rồi thì anh em cũng nghe thấy là máy nó báo ba dung đấy ba dung thì anh em đánh nai nhá đấy bán này tôi lại bán nhà bán cửa đánh nai cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa hai con nai một con tôm đấy tôi test bán tiếp theo cho anh em xem này thì nhiều anh em cứ thắc mắc là liệu mà cái nhịp rung nó to như này thì người ngồi bên hay mọi người xung quanh trong sân chơi của anh em có phát hiện được không từ tôi đảm bảo là không nhá thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp vào tay để cho, cho anh em tham khảo anh em xem cái độ êm của nó như thế nào tôi test luôn cho anh em này đấy để chứng minh cho anh em thấy là không không hề có tiếng động gì luôn anh em nhé đấy thì vừa như vừa rồi thì à, tôi nhận được là ba dung ba dung thì anh em đánh con nai anh em nhé đấy bán này tôi bán nhà bán cửa đánh nai cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa một con nai một con gà một con cua đấy để, để chứng minh cho anh em thấy là không hề để lại tăng tích gì tôi sẽ bóc trực tiếp cái hột này ra để chứng minh cho anh em xem đây anh em thấy chưa không hề có tăng tích gì luôn đấy rất là bình thường đấy anh em nào cần toan tâm đấy muốn tìm hiểu rõ hơn về cái máy này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình đấy hoặc là lên trực tiếp công ty tôi đấy công ty tôi có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hà nội hai là cầu bình triệu sài gòn khi anh em qua thì anh em có thể mang trực tiếp đồ của anh em qua để anh em test hàng cửa hàng trực tiếp đấy tôi sẽ hướng dẫn một cách nhiệt tình cho anh em